Xin chào các bạn vẫn là mình mình là Phạm Hưởng Vlog nhé à, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hắc Long TV2 của mình nhé <coughs> thì nói trong cuộc đời của mình cũng gần 40 nồi bánh trưng rồi các bạn thì à, các bạn đã xem video thấy cái video của mình hay ý nghĩa thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề là 10 thiên can trai gái kỵ trai gái kỵ hoặc hợp về đường lương duyên nhé thì cân của mình là cân là chuyên về là phong thủy tử vi trọng đời nhé Đấy, đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu trong các à, clip nhé thì hôm nay <coughs> hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó là 10 thiên can 10 thiên can mà trai gái kỵ hoặc hợp nhá kỵ hoặc hợp nhau về đường về đường lương duyên có nghĩa là đường vợ chồng nhá thì ở đây á, nó có 10 thiên can các bạn nhé nó 10 thiên can đó là giáp bính ất đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý đó là 10 thiên can Đấy, thì mình sẽ à, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề là ví dụ như nam mà À, thiên can uh, dậu thì sẽ lên là chọn vợ thiên can gì hay là khác hay là khác người vợ thiên can gì nhé và ngược lại người vợ cũng như vậy nhé các bạn nhé thì vào vấn đề luôn mình chia sẻ luôn ví dụ như mà nam giới mà thuộc vào giáp nhé vào đó thiên can là giáp nhé chữ khởi đầu là giáp thì nên chọn vợ là kỹ nhá. ví dụ như là hay giáp dần hay là giáp tý nè đó thì có thể chọn vợ là là, là kỷ gì đó kỷ mão hay kỷ ờ, dậu hay kỷ gì đó đấy gọi là kỷ nhá. chọn vợ về thiên can là kỷ đấy còn bị khác nhé nam mà giáp thì sẽ chọn vợ là kỷ và khắc bị khắc kỵ bởi là căn bị khắc kỵ, bị khắc kỵ bởi là căn nhé đấy là không lên chọn vợ là căn nhé đấy nên là giáp thì là chọn vợ là kỷ nhé bị khắc kỵ bởi căn nhé là đấy rồi tiếp theo ví dụ như là nam mà thuộc diện là ất đấy, thiên can là ất đấy, ất hợi hay là ất à, mão gì đó ừ. thì nên chọn vợ là tân nên chọn vợ là tân nhé đấy, tân mùi hay là tân hợi hay tân gì đó hô gọi là chỉ có chữ đầu khởi đầu là tân nhé rồi bị à, bị khắc kỵ bởi nhé bị khắc ất quên rồi, xin lỗi các bạn nhé ất lam mà thuộc vào là ất ất hợi hay là ất gì đó thì nên chọn vợ là căn nên chọn vợ là căn nhé căn tí hay là căn thân hay căn gì đó nhé còn bị khắc kỵ bởi tân bị khắc kỵ người vợ bị khách à, chồng mà ất thì khách kỵ là tân đấy là tân mùi hay là tân mão tân gì đấy nhá đấy. rồi tiếp theo thì à, nếu mà nam giới mà về thiên can là thiên can là bính là bính thìn hay là bính uh, tuất hay bính gì đó thì nên chọn vợ nên chọn vợ là tân khởi đầu bằng chữ tân nhá là rất tốt còn bị khắc kỵ bởi nhâm nhá Đấy, bị khắc kỵ là bởi nhâm là không nên chọn vợ à, khởi đầu là nhâm nhé rồi à, nếu mà nam giới mà đinh Đấy, đinh mão hay là đinh mẹo hay đinh gì đó à, thì nên chọn vợ là nhâm nên chọn vợ có chữ khởi đầu đó là nhâm thiên can là nhâm nhé Đấy, nhâm gì đó nhâm dần hay nhâm tuất hay nhâm gì đó <coughs> nhá nhá bị khắc kỵ nhá thì khắc kỵ nó là quý nhá không nên chọn quý ví dụ nó quý mùi hay quý hợi gì đó nhá là không chọn quý nhá rồi nếu mà người chồng nếu mà người nam giới mà mậu nhá, khởi đầu bằng chữ mậu mậu thìn hay là mậu thân gì đó thì nên chọn vợ là quý nhá vợ là ví dụ như là quý hợi hay quý quý mùi hay quý gì đó nhá còn bị khắc kỵ đó là giáp nhá ví dụ giáp dần hay giáp ờ, tí giáp gì đó nhá đó rồi tiếp theo nếu mà người nam giới mà kỹ mà thiên can là kỹ như độ kỹ mùi hay là kỹ hợi hay kỹ gì đó thì nên chọn người vợ đó là giáp khởi đầu bằng chữ giáp như là giáp dần hay là giáp ờ, giáp dần hay giáp gì đó hay giáp tuất giáp gì đó nhá đó nhưng mà nhưng mà nam mà kỷ thì sẽ bị khắc kỷ bởi ất ất mão hay ất mão hay ất à, dậu ất gì đó nhá rồi tiếp theo nếu mà người nam mà thiên can là căn thiên can là căn căn tí hay căn thân hay căn gì đó thì nên chọn vợ là ất nên chọn người vợ có chữ khởi đầu là ất ất mão hay ất à, hợi ất gì đó nhá rồi thì bị khắc kỵ bởi là bính nhá Đấy, bị khắc kỵ là bởi bởi chữ là bính bính thìn hay là bính thân bính gì đó nhá rồi tiếp theo người chồng mà người nam giới mà thiên can là tân Đấy, tân mùi hay là tân mão hay gì đó nhá thì nên chọn vợ nên lấy vợ là bính nhá bính thìn bính tuất bính gì đó nhá ờ, bị khắc kỵ bởi là đinh nhá bị khắc kỳ bằng là đinh gì đó đinh máu hay đinh mẹo đinh gì đó nhá thì tùy nhá rồi tiếp theo thì người uh, nam giới mà thiên can là nhâm đó là nhâm khởi đầu là chữ nhâm nhâm dần hay là nhâm tuất hay gì đó thì nên chọn vợ nhé nên chọn người vợ có chữ khởi đầu đó là đinh đinh đinh mão đinh à, đinh mão hay là đinh à, dậu đinh gì đó nhá rồi bị khắc kỵ bảy mẫu nhá. bị khắc kỵ bị khắc kỵ bảy mẫu nhá là mẫu ví dụ là mẫu thìn hay là mẫu ngọ mẫu gì đó nhá đó là bị khắc kỵ bảy mẫu mẫu rồi tiếp theo đó là người nam giới mà thuộc diện là quý thiên can thiên can là quý ví dụ như là quý mùi hay là quý mão ấy hay quý dậu gì đó thì nên chọn người vợ có chữ khởi đầu nào mậu nhé nên chọn người vợ có chữ là mậu ví dụ như là mậu ngọ mậu thân hay mậu tuất gì đó nhá đấy rồi bị khắc kỵ là bởi bị kỵ nhá bị khắc kỵ là bởi kỵ nhá nam giới mà quý thì bị khắc kỵ bởi là nữ giới là kỵ kỷ ví dụ như kỷ mùi hay là kỷ hợi hay là kỷ dậu kỷ gì đó đó rồi đó là mình đã chia sẻ xong về mười thiên can trai gái kỵ nhau hoặc là hợp nhau về đường lương duyên rồi nhé thì nó thì đó thì hôm đấy video của mình đến đây à, cũng là kết thúc rồi thì những nhiều người cũng đang thắc mắc về vấn đề là nhiều có nhiều trường hợp về hợp nhau về về về thiên can hoặc là hợp nhau về cung hợp nhau về tuổi đấy thì nói chung là có những người hợp về cung nhưng không hợp về tuổi mà cũng có những người hợp về về về về về can nhưng lại không hợp về cung không hợp về tuổi ấy nói chung thì là trong các vấn đề này thì thường thường người ta sẽ chọn tốt nhất ví dụ chọn tuổi vợ chồng tốt nhất là người ta sẽ chọn về là tám quan hệ tám quan hệ về vợ chồng là nó là cung nha đó là số 1 ưu tiên số 1 nó là về 8 thiên can là cung là quan là là, là, là số 1 cũng được ưu tiên để là sử dụng cho chọn lựa vợ chồng là cung Đấy. cái thứ hai tiếp theo đó là can đó là mình mới chia sẻ đây là cái thứ hai được được biết đến đó là can về thiên can đấy ví dụ chồng thiên can gì giáp hay dần giáp hay bính đinh kỷ can tân nhâm quý thì hãy chọn người vợ tuổi ờ, kỷ can hay là nhâm quý ất hay là hay là đinh đó mình mới chia sẻ xong đó là xếp thứ hai Đấy, còn xếp thứ ba đó là về tuổi xếp thứ ba về mà chọn lựa vợ chồng đó là về tuổi nhá thì nên chúng ta nên lựa chọn tuổi vợ chồng nên chọn hệ chọn vợ chồng qua 8 cung quan hệ vợ chồng nó sẽ là tốt nhất nó là đẹp nhất nếu chọn được Đấy. còn không thì sẽ sẽ chuyển sang là cái thứ hai đó là thi về chọn tuổi vợ chồng hợp nhau về thiên can về thiên can Đấy. còn tiếp theo đó là về tuổi thứ ba sẽ là về tuổi đó nó có ba cái đường để chúng ta lựa chọn tuổi vợ chồng các bạn nhé ba đường để chúng chọn lựa, lựa chọn tuổi vợ chồng thì về tám cung quan hệ vợ chồng sẽ là tốt nhất nếu chúng ta mà chọn theo tám cung quan hệ vợ chồng sẽ là tốt nhất cái thứ hai đó là về thiên can vợ chồng và cái thứ ba là về tuổi nhá đó đấy thì đó thì mình chia sẻ cho bạn cho các bạn về vấn đề là ba cái ba mình có ba phương pháp có ba cách để lựa chọn vợ chồng đó, tốt hay xấu thì nói chung là ba ba cái đường này thì nó cũng, ờ, cũng đều tốt nhưng mà nó tốt theo tùy tùy tùy tùy tùy tùy về trường hợp thì đó mình đã ưu tiên nhất là đó là về cung tám cung quan hệ vợ chồng là số 1 thứ hai là về thiên can và thứ ba sẽ là về tuổi nhá nhiều người ta mà hợp về tuổi nhưng khi chúng ta ăn ở nhau thì sẽ không hợp về về về về về về về về về, về, về ăn nói này nọ hay gì đó Đấy. nhiều người ta hợp về ăn nói thì lại không hợp về cung về mạng Đấy. nói chung là nó nhiều yếu tố lắm các bạn nhé thì nếu mà chúng ta mà chọn được về về cung về tám cung quan hệ vợ chồng nó sẽ là tốt nhất nó sẽ nó sẽ giúp cho chúng ta là gia tăng sự nghiệp rồi gia tăng sự gia tăng sự phát triển ờ, về nghiệp tài tiền tài rồi về về về vợ chồng nó sẽ tốt hơn nhé sau đó sẽ là về thiên về thiên can là thứ nhì rồi là về tuổi vợ chồng là thứ ba thì đó hôm nay mình đã chia sẻ xong cho các bạn về ba trường hợp để chúng ta lựa chọn nhé rồi đó thì mình đã chia sẻ xong về là 10 thiên can lựa chọn vợ chồng hợp hợp hoặc là không hợp về lương duyên nhé thì đó video của mình cũng đến đây là kết thúc thì đó cũng mong đó thì các bạn đó, xem video này thấy ý nghĩa và hữu ích hay thì các bạn cho mình một like rồi chia sẻ video cho mình rồi là đăng ký kênh giúp mình ủng hộ để mình tiếp tục chia sẻ những cái thông tin về tử vi tướng số tử vi lý số động số mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn nhé thì đó cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh xin chào tạm biệt các bạn